Video này thì tôi xin hướng dẫn cho các bạn về kỹ năng đánh bài bằng tay nghề Tức là cho người ta canh cắt xào chè thoải mái Mình chỉ cần cầm bài chia đảm bảo với các bạn là bài mình sẽ điểm to Rất đơn giản, bài xanh chín Bài xanh chín xào chè thoải mái các bạn có thể mang bài đến tại cửa hàng của tôi mang bài đến tại cửa hàng của tôi để tôi sẽ bây giờ ví dụ cho đánh ờ, đánh bài ờ, bài cao đấy, tức là như thế này cho người ta kênh bài kênh cắt bài thoải mái kênh cắt thoải mái nhé thích người ta lại xào trẻ các bạn mang bài đến các bạn xào chẻ thoải mái nhưng chỉ cần tôi cầm bài lên đảm bảo với các bạn là tôi chia bài là lúc nào điểm cũng to chia từ đâu cũng thế trong đánh bài cào đánh bao nhiêu nhà cũng vậy thôi ví dụ mình chia như này Đấy. đảm bảo bài của các bạn là bài điểm to nhất đánh bao nhiêu nhà cũng thế thôi này trong đánh bài cào chắc chắn bài của tôi điểm sẽ to rất to là đừng khác đây các bạn thấy không kỹ năng đánh bài tất cả tôi tôi dạy chia bài là dạy đánh bài bằng tay nghề ấy, chứ không phải dùng bài hay là dùng cái gì cao siêu cả tức là các bạn có thể mang bài của các bạn đến xào trẻ xong sau đó xào trẻ xong rồi tôi không động vào bài các bạn chỉ cần xào trẻ xong các bạn đưa tôi chia tôi đảm bảo với các bạn bài của tôi điểm lúc nào cũng to nhất chia từ ai cũng được ví dụ chia từ đằng nào cũng được đấy chia bao nhiêu nhà cũng được nhé rất đơn giản bài của tôi điểm lúc nào cũng to với kỹ năng đánh bằng tay nghề đây là dạy đánh bằng tay nghề nhé tôi lúc nào tôi cũng lấy điểm to cho mình đấy đây là dùng cho đánh bài cào thì về bài cào thì dân uh, Sài Gòn uh, hay đánh tôi là người ngoài Hà Nội nhưng với tay nghề của tôi thì tôi dạy ở bên sân miền Đông các anh em cứ đến bên sân miền Đông gặp trực tiếp tôi tức là bài nào cũng được xào chè thoải mái chia bài chia bao nhiêu nhà cũng được các bạn nhé chỉ cần chia này chia bao nhiêu nhà cũng được nhé thích lấy chín được chín thích lấy đầu hình được đầu hình rất là bình thường Đấy. tôi chia rất là chậm rãi này và rất là tự tin luôn chia bài rất là tự tin luôn anh em học được cái cách đánh này thì đảm bảo với anh em là đánh bằng tay hay đánh bằng máy vẫn là hiệu quả đây bài của tôi các anh em nhìn xem thích lấy điểm to đều được hết dùng cho đánh bài cào hay đánh bài binh hay đánh bài gì cũng được chỉ cần cầm bài lên thôi không cần phải nhặt bài hay đan bài làm cái gì cả những cái trò đấy bây giờ nó xưa rồi trên mạng xã hội thì người ta có thể tự học được những cái trò đấy anh em đến với tôi là học cái đòn đẳng cấp chỉ trong vòng nửa ngày thôi à. chia từ ai cũng được không nhất thiết là phải chia từ mình đánh bao nhiêu nhà cũng được Đấy, đánh 4 nhà 5 nhà đều được hết chia rất là xanh chín chia rất là xanh chín luôn nhé lên bài lúc nào điểm cũng to à nhà này 6 chết này không cần phải bài nhá tôi nói trước là anh em đến phòng với tôi là không cần phải bài nhé nhà 8 chết này thích lấy điểm to là được điểm to thôi rất đơn giản mà hiệu quả anh em đến gặp trực tiếp cho nên học là phải học thành nghề Đấy, muốn kiếm cơm thì các anh em nào đến học mà không học được thì có thể dùng máy đánh bài dụng cụ hỗ trợ rất nhiều Đấy, đây là video này thì tôi chỉ hướng dẫn qua cho các bạn về kỹ năng đánh bằng à, tay nghề tức là cho người ta canh góc xào trẻ thoải mái bài bình thường anh em thích lấy bao nhiêu điểm đều được bấy nhiêu rất đơn giản mà lại hiệu quả đấy tôi chia rất chậm rãi Nào, một nhà này hai nhà này ba nhà này nhà tôi cũng điểm rất là to Nào, chín nút lúc nào điểm cũng rất là to đánh bao nhiêu nhà cũng được không cần phải soạn bài đan bài làm bài làm gì cả phí công với trình độ của tôi thì đơn giản không phải cắt bài hay làm gì cả Đấy. chỉ cần cầm bài lên chia thôi đảm bảo với các bạn là bài của các bạn điểm lúc nào cũng là tôi bạn nào muốn có nhu cầu bạn nào có muốn nhu cầu ờ, học chia bài thì cứ liên hệ vào số điện thoại trên màn hình của tôi xác suất đánh bài 5 năm thì các bạn sẽ có một cửa thua và cửa thắng đúng không xác suất là có cửa thua cửa thắng nhưng chia cái này là các bạn thắng tuyệt đối rồi chắc chắn là thắng tuyệt đối luôn nhé đánh bằng tay nghề hôm nay thì tôi có tinh thần để hướng dẫn cho các bạn về kỹ năng đánh bài cào tuyệt đỉnh của bài cào nó là như vậy không nhất thiết là phải dùng những đối với những sòng nó không luồn được bài vào thì anh em bắt buộc anh em phải học lấy cái tay nghề để chiến đấu cho nên là chiến đấu là thì đối với tôi học chia bài thì chỉ cần chia chậm rãi vậy thôi không cần phải cao siêu làm gì cả đấy cho nên là anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho tôi số điện thoại 0974 43 9999 bến xe miền Đông Sài Gòn